한번 잡아요. Uh, ah, they have only two for this model. Okay. Mm. But why? Uh, Do you need uh, to this, connect? This, no, no, no. It's connect Wi-Fi also. It's not supported by iPad. Why I'm not? Am I not con connected? Not support, really. No. Uh, Ok, mình đang làm việc tại shop Hoàng Piano nha mọi người Trời ơi, hôm nay là một ngày rất là bận rộn luôn đó mọi người